Ví dụ đầu tiên, đề bài cho dưới dạng trắc nghiệm. Các con sẽ chọn xem phát biểu nào sau đây là đúng. A. Dòng điện gây ra từ trường. B. Các hạt mang điện tích tạo ra từ trường. C. Các vật nhiễm điện tạo ra từ trường. D. Các dây dẫn tạo ra từ trường. Ta xét từ dưới lên. Vừa rồi ta thấy là nếu một kim nam châm đặt gần một dây dẫn mang điện, có dòng điện chạy qua, thì kim nam châm bị lệch chứng tỏ là dây dẫn có từ trường. Nhưng mà dây dẫn đó là phải là dây dẫn gì nhỉ? Dây dẫn mang dòng điện. Như vậy đáp án D chúng ta bỏ. Còn câu B và câu C thực ra như nhau. Ở đây là các hạt mang điện tích tạo ra từ trường và các vật nhiễm điện. Các vật nhiễm điện thì thực ra chúng ta vẫn gọi nó là các điện tích. Vậy thì các hạt mang điện tích và các điện tích có tạo ra từ trường không? Thì uh, câu này thì chưa đủ. Chưa đủ. Các điện tích có tạo ra từ trường và các con sẽ học ở chương trình vật lý lớp 11. Nhưng điều kiện để các điện tích tạo ra từ trường đấy là các điện tích phải chuyển động.